cần cho thuê phòng căn hộ dịch vụ, vị trí, tại khu dân cư Phước Kiển A, Sadeco Phước Kiển, cách Lê Văn Lương 50m, cách trường học Tôn Đức Thắng, trường đại học RMIT, trung tâm thương mại Vivo City khoảng 2 phút, cách siêu thị Lotte 5 phút, cách chợ và bách hóa xanh khoảng 1 đến 2 phút di chuyển. Phòng có ban công, diện tích phòng rộng 25m, nội thất đầy đủ, được trang bị wifi, máy giặt, cửa khóa từ, ra vào thoải mái không giới hạn giờ giấc, khu an ninh yên tĩnh, có bảo vệ trực nội khu, dân trí cao. Đường sạch đẹp không ngập lụt, xung quanh là các trường học, văn phòng công ty, giá thuê 5 triệu trăm nghìn đồng tháng, địa chỉ số 14 đường số 11, khu dân cư Phước Kiển A. Chi tiết xin liên hệ 0909908832 gặp Thảo. Cảm ơn quý khách đã dành thời gian xem video này.